nhìn về tháng năm đó yêu em chẳng cần đắn đo. sao lúc này quan tâm phải cần lý do tại sao em